chào anh em thì uh, tiếp tục ngày hôm nay đến với cái clip này thì uh, giới thiệu nhanh luôn cho anh em để cho anh em uh, ra sòng sới anh em đi chơi bầu cua đánh bầu cua đi uh, lắc bầu cua bịp ở ngoài sòng sới nha anh em nhé đó thì cái bộ đồ chơi bầu cua bịp ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ đồ chơi một bầu cua báo dung 6 mặt Đấy. thì anh em không còn xa lạ gì về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung này Đấy, hột bầu cua báo dung 6 mặt Đấy, 6 mặt bầu cua báo dung anh em nào mà sử dụng rồi thì anh em xem video tham khảo cùng với tôi Đấy. còn những anh em nào mà chưa sử dụng qua những bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung hột bầu cua báo dung 6 mặt Đấy, 6 mặt bầu cua báo dung thì anh em à, hãy theo dõi video Đấy, sau đó anh em à, cứ mạnh dạn alo theo hai số điện thoại trên màn hình để anh em tư vấn 24 trên 24 anh em nhé thì à, khi anh em ra sòng sới chơi thì anh em chỉ cần đưa được một hột duy nhất này vô trong sòng sới của anh em là anh em có thể chơi được rồi này Đó. thì ở đây cái hột bầu cua này tôi đã làm sẵn cái chip 6 mặt vô trong mặt tôm và mặt không dung đúng không ạ Đấy. thì giới thiệu với anh em đây nó là cái máy báo dung Đấy. khi mà anh em ra sòng sới chơi đấy, anh em gạt nút công tắc khởi động nó sẽ rung cho anh em một nhịp đúng không ạ đấy, và nó có trách nhiệm là báo rung cho anh em đủ các mặt bầu cua ở đây đấy thì đây nó chính là công thức rung của cái bộ bầu cua bịp báo rung 6 mặt hộp bầu cua báo rung đấy thì mỗi một bộ đồ chơi thì nó sẽ có một cái à, công thức báo dung khác nhau Đấy. thì à, anh em à, theo dõi video để anh em xem cái bộ đồ chơi này nó hiệu quả và nó chuẩn xác như thế nào anh em nhé đấy anh em ra sòng sới anh em chỉ cần đưa được một hộp này vô đấy, hai hộp này là hai chợ bình thường này đó. và anh em cầm máy anh em có thể nhét vào túi áo túi quần hay là bất cứ đâu mà anh em muốn khoảng cách của nó bắt xa thì à, khoảng hai mét rưỡi cho đến 3 mét đó dung rất là êm rất là nhỏ nhẹ nhá anh em nhé tôi để ở đây thì anh em không thể nào mà biết được là máy có rung hay là không nhịp rung nó rất là êm rất là nhỏ chỉ có một mình anh em cầm máy thì anh em mới cảm nhận được cái nhịp rung của nó Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đi vào test nhanh luôn cho anh em bộ đồ chơi bầu cua bịp báo rung hộp bầu cua báo rung 6 mặt này anh em nhé đó thì uh, chén này cái máy này báo cho tôi biết rằng là bên trong này có cua máy rung một dài một dài có cua anh em đánh cua anh em nhé khu cho anh em này có hai cua một cá đúng không ạ máy báo cực kỳ là chuẩn xác và cái nhịp rung của nó bắt thì à, rất là nhanh anh em nhé chỉ mất vài giây chén này máy báo rung cho tôi biết là bên trong này chắc chắn với anh em là sẽ có gà máy rung hai tài đúng không ạ khui cho anh em đó cá cá gà đúng không anh em cực kỳ hiệu quả và chuẩn xác anh em nhé Đấy anh em sử dụng cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung hột bầu cua báo dung 6 mặt này để anh em ra sòng sới anh em đi chơi bầu cua bịp đi đánh bầu cua thì ờ, anh em không thể nào mà có cái tỷ lệ thua được em nhé nắm chắc cái phần chiến thắng ở trong tay không thể nào mà thua được chén này máy báo một ngắn có bầu đúng không ạ có bầu thì anh em đánh bầu Đấy. vui cho anh em có bầu Đấy. cá nai và bầu đúng không ạ cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé không hề có một chén phản nào cả Đấy, báo đủ 6 mặt cho anh em chén này thì à, máy báo một ngắn một dài thì tức là có nai Đấy, có nai thì chắc chắn đánh nai đúng không ạ khui cho anh em cá nai và bầu đó đúng không anh em đó thì vừa rồi anh em theo dõi cái video của tôi thì anh em xem cái bộ đồ chơi này nó báo chuẩn xác đủ nó báo dung đủ 6 mặt cho anh em để cho anh em có thể cảm nhận được cái nhịp dung và anh em biết được bên trong này có những cái mặt gì để cho anh em anh đánh và có cái tỷ lệ chiến thắng khi anh em ra sòng sới anh em đi chơi test cho anh em một chén cuối cùng nữa nha anh em nhé chén này máy báo không dung không dung thì là có tôm đúng không ạ không dung có tôm khui cho anh em con tôm gà gà và tôm đúng không ạ đó thì anh em cảm thấy cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung hột bầu cua báo dung 6 mặt 6 mặt bầu cua báo dung này nó hiệu quả và nó chuẩn xác được bao nhiêu phần trăm ạ đó. nếu mà bảo 100 phần trăm thì nó hơi quá nhưng mà nó phải lên đến 99,9 phần trăm anh em nhé Đấy, không hề có một chén phản nào và báo dùng đủ 6 mặt cho anh em thì anh em có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung hộp bầu cua báo dung 6 mặt 6 mặt bầu cua báo dung này thì anh em hãy alo hai số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn Đấy, thì ngoài ra anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để anh em được uh, hướng dẫn thêm những cái mẹo chơi bầu cua cách đánh bầu cua bịp và để cho anh em ra sòng giới anh em xử lý ở ngoài sòng giới nó nhanh nhạy và nó hiệu quả mang lại cái tỷ lệ chiến thắng cho anh em thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc anh em đang xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng giới may mắn anh em nhé